Ờ, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện video này xin giới thiệu đến các bạn là một cái động cơ 60V 1500W không có hộp số giảm tốc Đấy, con này thì à, rất phù hợp đối với khách hàng à, muốn độ chế xe máy thành à, xe điện hoặc là xe ga thì các bạn kết nối nó với lại cái bộ phận khớp lối đây hiện tại thì trên thân con động cơ là cái khớp này là khớp âm thì bên em có trang bị cho các khách hàng là một cái trục đấy cái trục này có thể cắm vào đây và các bạn à, về gia công dài ngắn bao nhiêu thì tùy cái này mình sẽ cứ, cứ bán là mình cứ đưa cho khách hàng khách hàng về nhà tự cắt và tự tiện làm lại theo cái à, khớp lối à, với xe của mình sao cho nó phù hợp đấy điều khiển một nghìn rưỡi động cơ một nghìn rưỡi tay ga và à, ổ đấu dây điện thì cái bộ này thì bên em có cả loại 2.000W nữa thì khách hàng mua 1.500 cũng có 2.000 cũng có à, đối với cái con à, 1.500 này có trọng lượng là 10 kg con điều khiển này là 2,4 kg và tay ga trục đấy thì à, các bạn à, à lưu ý một thông số một số thông số đấy về thông số tốc độ thì à, À, động cơ này là có tốc độ là 3.500 vòng trên phút đối với điện áp 60 nếu các bạn nào có muốn tua nhanh có thể chạy lên 72V à, Tuy nhiên thì mình khuyến cáo là sử dụng đúng vôn thì à, nó đạt hiệu suất và độ bền cao nhất đấy còn về kích thước của động cơ thì như sau đây là kích thước kích thước chiều dài tổng thể 22cm chưa tính thân trục kích thước chiều ngang lớn nhất 15cm à, đấy là về kích thước của động cơ còn kích thước của điều khiển 25 chiều dài 12 chiều rộng và chiều dày của nó là 7,5 đấy con điều khiển này là hiệu suất nó là điều khiển rất là chuẩn các bạn nhé đây điều khiển này à, có dòng là 75A đấy 48V đến 60V 75A này này đấy, điện áp thấp của nó là 48 42V cái dòng này nó ghi vậy thôi nhưng mà nó vẫn chạy đa năng các bạn nhé nó ghi là 48V nhưng mà thực tế nó vẫn chạy 60 48 bình thường các bạn nhé đấy, đấy. con này à, nó ghi là 30 sò các bạn nhé điều khiển này là chạy 30 feet có bạn thì gọi là con ờ, mốt phép có bạn thì gọi là sò thì mình cứ gọi lôm ờ, na nó cho các bạn là nó có 30 con Đấy. thì ờ, cái điều khiển thì số lượng mốt phép càng nhiều thì nó là càng khỏe Đấy. ngoài ra ấy, thì các bạn là ừ, tự nghiên cứu thêm những cái phần này kết nối và những cái đây là nó có taro hết rồi các bạn là có thể à, gia công những cái mặt bích vào những cái điểm này và tạo thành chân đế cái này thì rất là dễ thôi đó, mình bắt năm con ốc này xong là bắt một cái chân đế vuông này thì cái đấy là không khó đấy thì à, gia công trục khớp lối đối với những cái khớp lối ăn thẳng thì các bạn à, quan trọng nhất là phải đồng tâm còn đối với cái khớp mà có sự truyền xích thì các bạn phải kết hợp với một cái vòng bi ở ngoài này nữa thì nó sẽ cho độ bền cao nhất đấy và lấy cái g này làm chuẩn để các bạn tiện một cái mặt bích trung gian có cái g và cái g này đấy đồng tâm ra đây đấy là cách à, làm à, mặt bích à, và đồng tâm nó chuẩn còn trên bộ điều khiển thì có sẽ có chức năng tiến lùi và con điều khiển này thì nó có khả năng tăng tốc đột ngột và khả năng tăng tốc ờ, mềm cho nên các bạn à, yên tâm thì à, mọi cái à, thông tin sản phẩm có thể tham khảo thêm qua hai cái số điện thoại đang để trên màn hình Đó, giá thành sản phẩm mình sẽ để phía dưới phần mô tả các bạn có thể gọi điện trực tiếp hoặc là comment ở phía dưới cảm ơn các bạn đã theo dõi video các bạn xem video nhớ đăng ký kênh bật chuông thông báo để nhận được những cái à, thông báo khi có những cái sản phẩm mới đăng lên